Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh chú James và anh Bon và mình là James rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một trong số những nhà hàng tổ chức sự kiện tốt nhất tại thành phố này đó chính là nhà hàng Camelia Nào, mời các bạn hãy cùng theo mình It's been so long tonight, keep holding my hand. and all this ain't love, but you know this ain't love at first sight Cause I know how this works, I got my ABCs right tonight, keep holding my